told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away và các bạn, hôm nay là Phước Sửu và Thùy Vi đang ở tại một cái khu vực rất là đẹp và mát ở khu ờ, thành phố Nam Sài Gòn Phước Sửu ha Đúng rồi, dự kiến là thành phố ừ. Nam Sài Gòn chị okay. Hiện tại vẫn là khu dân cư ờ, thuộc quyền là ờ, Long Hậu ừ. À, của thành phố của tỉnh Long An ừ. Mình đang ở trên mặt tiền đường Long Hậu và và cạnh một cái sông rất là lớn Rất là không? mát phải chị? Ừ. À, dự án mà Phước Sửu và chị Thùy Vi đang muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn đó là dự án Elite Life à, của um, chủ đầu tư là Tân Thái Thịnh ừ. ở đây dự kiến chủ đầu tư sẽ cho ra khoảng là 310 căn nhà phố phải không chị với diện tích là khoảng 5 x 16 à, thiết kế sẽ là à, một trệt hai lầu và sân thượng ừ. và được hoàn thiện bên ngoài là bên thô trong thì hôm nay à, Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố à, quý anh chị khách hàng nên lựa chọn cái dạng Alice Life yeah. là cái ờ, nơi ờ, an cư lý tưởng và đầu tư sinh lời trước khi mà Phước, ờ, Phước sử và chị Thùy Vi á, là phân tích về cái yếu tố năm yếu tố để quý khách hàng lựa chọn thì quý anh chị và khách hàng có thể nhìn thấy à, ở đây là những cái cơ sở hạ tầng của dự án nó đã hình thành được lên hết rồi phong chị Thùy Vi. Ừ. Thứ nhất là cơ sở hạ tầng ở đây là đường rất là rộng. Đường ở đây là đường nội khu nhưng mà được à, rải đá là được lót đá rất là đẹp và ừ. vỉa hè rất là đẹp và đầu điều đặc biệt ở đây là mảng xanh rất là nhiều mảng xanh đã được là chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây phải không chị và một cái điều đặc biệt nữa là tất cả các căn đều được ép cọc và bắt đầu chuẩn bị xây lên tầng đầu tiên đúng rồi cái cái, cái yếu tố đầu tiên mà phước sửu phân tích cho mọi người đó là vị trí thì chị thì vy có thể là làm rõ hơn cho quý khách hàng ở đây biết là cái vị trí của nó chiến lược như thế nào vậy chị Thùy Vy ạ? À? À, cái vị trí của Edit Line á, hiện tại là nó nằm ở mặt tiền đường Long Hậu và cái à, cái khu vực này là một cái khu dự án nằm sát bên cạnh bờ sông nên yeah. Dạ. nó rất là đẹp đây là view sông mà Riverside nha quý Đúng quý anh chị và các bạn dạ yeah. ừ. thì mình nằm sát bên cạnh những cái dự án rất là lớn như là TNT Millenia và dự án Sài Gòn Village Sài Gòn Village chị ha ừ. À, chị Thùy Vy ơi cho em hỏi là từ cái vị trí này là kết nối đến quận 7 thì bao xa và mình di chuyển bằng những con đường nào ạ? À? À, hiện tại giờ mình sẽ đi theo đường Long Hậu này, mình đi ra ngoài à, ngoài à, đường Nguyễn Văn Tạo phải không chị? Đường Nguyễn Văn Tạo là mình kết nối thẳng lên uh, Nguyễn Hữu Thọ để yeah. Dạ. về trung tâm Sài Gòn và ừ, trong vòng là rồi mình sẽ đến từ đây mình đi ra đến uh, ngoài cái cầu vượt bánh lứt long long thành dầu dây khoảng chừng 7 phút thôi với, với à, anh chị và các bạn và có một thêm một con đường nữa là con đường từ đây mình kết nối lên Lê Văn Lương tầm khoảng chỉ 3 phút và mình dọc theo đường Lê Văn Lương thì mình có thể về quận 7, à, quận 4 và ừ, quận 1 ừ. chỉ khoảng hơn 10 phút thôi chị ạ, à. Phú Mỹ Hưng luôn chị ạ. À à, như chị thị Vi đã phân tích thì từ đây đến lên đến à, đường cao tốc Bến Lức Long Thành à, thì mình có thể di chuyển về miền Trung miền Tây và mình đi Cần Giờ được chị ừ. vị trí rất là đắt bề đề phong chị thì à, chị thị Vi có thể phân tích cái dự án này đó là nó có những cái tiềm năng về phát triển tương lai như thế nào và nó có những cái cơ sở và những cái khu công nghiệp nào gần đây hay không chị Thùy Vi? Hiện tại bây giờ thì là cái dự án này mình đi ra là mình sẽ gần sát bên khu công nghiệp ừ, Hiệp Phước và khu công nghiệp Long Hậu. Yeah. Vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Ngoài ra thì là vì do cái khí hậu sông nước của cái gọi là cái địa hình à, thiên nhiên ưu đãi của khu vực quận 7 nhà bè thì là mình có được cái vị trí đường sông để làm mình khai thác du lịch sủ ha đúng rồi ừ. một cái cảng biển Long An rất là lớn đến quy mô ừ. đến 1 ngàn hecta Đúng và rồi. dự kiến ở đây dự án này lên thì sẽ hình thành lên một cái khu dân tư và tất cả những cái kỹ sư rồi à, những cái um, công nhân à, ở những khu dân cư sẽ chọn là một nơi sinh sống đây là những người làm tại những cái khu uh, công nghiệp sẽ ở đây ha những cái chuyên gia chuyên gia ừ, chuyên dạ. gia sẽ sẽ ở đây dạ ừ. đúng rồi ừ. à, một cái vị trí rất là đặc biệt và dự kiến là ừ, à, di chuyển về à, Long An thì sẽ có cái khu à, công nghiệp Tân Lập nữa Ừ. rất là nhiều khu công nghiệp bao quanh một dự án ừ, có tiềm năng và dự kiến à, nhà bè sẽ lên lên một cái quận mới của Sài Gòn dạ đúng rồi còn ở ừ. đây là à, có tất cả gần cả 3 đến 400 hecta của những cái khu dân cư ở đây khi mà hình thành xong thì ở đây nó cũng sẽ là một cái thành phố trong tương lai phải không chị? Đúng rồi, thành phố vệ tinh của Sài Gòn ha. À, khi nãy giờ Phước Sử và chị Thùy Vy phân tố phân tích yếu tố đầu tiên là yếu tố vị trí. Ừ. Một cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố pháp lý. Ừ hay chị TV đánh giá như thế nào khi mà ký khách hàng lựa chọn ở dự án này họ có yên tâm về cái pháp lý hay không? thật ra thì cái pháp lý là ờ, là cái yếu tố là vi đánh giá cao ở dự án này bởi vì cái công ty ờ, Tân Khái Thịnh họ đã có tất cả các hồ sơ pháp lý cần và đủ để mà mở bán cái dự án này ví dụ như là cái uh, sổ đỏ ha sổ dạ. đỏ, rồi giấy phép xây dựng yeah. Dạ. giấy phép bán hàng uh, đầy đủ rồi chấp thuận đầu tư phong trừ chấp thuận đầu tư quy hoạch một phần năm trăm đầy yeah. Dạ. đủ những cái cái hồ sơ pháp lý để mà có thể là có đủ điều kiện để mở bán được dự án về giấy phép thì có ba giấy phép ừ. giấy phép đầu tiên đó là giấy phép xây dựng nhà nhà ừ. giấy phép thứ hai là giấy phép được phép là xây dựng những cái cơ sở hạ tầng đường xá ở đây và giấy phép thứ ba là giấy phép xây dựng những cái trung tâm xử lý nước và xử lý nước thải nên gọi là một bộ hồ sơ khá chuẩn chỉnh Đúng. pháp lý cực kỳ an toàn để triển khai một dự án và quý anh chị và khách hàng cực kỳ yên tâm về để à, gọi là lựa chọn dự án này yếu tố thứ hai đó là yếu tố về chính sách bán hàng và giá bán thì chị Thùy Vy có thể nói qua về à, à, chính sách bán hàng của dự án này thì thanh toán có giãn hay không và à, được à, ngân hàng hỗ trợ như thế nào? À, Khoa thì cái chính sách bán hàng này đó là cái à, cái, giá bán thì khá là tốt trong yeah. Dạ. thời điểm hiện tại khoảng chừng trên 3 tỷ một căn như vậy thôi còn à, mình được là ngân hàng hỗ trợ đến 70 phần trăm 70 phần trăm Ngoài còn ra chưa thì... nói là ân hạn lãi gốc ừ, nữa 24 tháng phong sổ đúng rồi ừ. và ừ. một cái điều đặc biệt ở đây là một cái chính sách nếu mà quý anh chị không có dùng à, hình thức vay ngân hàng gọi là ừ, thanh toán theo tiến độ thì nó cũng sẽ có một cái chính thức rất là giản cực kỳ tốt cho quý khách hàng để quý khách hàng lựa chọn ừ, mua sản phẩm mà thanh toán theo tiến độ vậy ạ à, một cái chính sách cực kỳ tốt giá ừ. bán tốt nên khách hàng rất là yên tâm khi mà lựa chọn dự án này vậy ạ à, để có nhiều à, thông tin hơn nữa thì à, quý quý anh chị và khách hàng alo cho Phước Sửu và chị Thùy Vi ừ. để à, để Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn cập nhật thường xuyên về cái tiến độ của um, dự, án này. và đặc biệt là có những cái chính sách bán hàng cực kỳ ưu đãi chiết khấu lên đến 4% luôn quá tuyệt vời phong chị Thùy TV rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ à.